Các em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục bài uh, quan hệ đại số trong uh, phép tách uh, lực đồ quan hệ. Thế để ôn lại uh, nhắc lại khái niệm về hình chiếu thì thầy có một ví dụ sau đây. Ta lấy ví dụ về hình chiếu nha. Ví dụ về phép chiếu. Đấy. Ví dụ về phép chiếu, thầy có một quan hệ R bằng các thuộc tính A, B, C, D và chúng ta có x bằng A, B, Y bằng A, C. Thế phép chiếu nó sẽ được xác định như sau. pi của x trên r sẽ bằng AB phép chiếu pi của y trên r sẽ bằng AC được ví dụ qua một ví dụ thực tế như sau bây giờ r bằng a bằng ABC B C D thì cái bảng đó được có các phần tử như sau A1 B1 C1 D1 tiếp tục A1 hàng thứ hai của bảng nhá B1 C1 D2 A2 B2 C2 D2 A2 B2 C3 D3 Thế thì phép chiếu thứ nhất phép chiếu PX bằng AB nó sẽ ra được những cái gì và chúng ta chú ý cho thầy nó sẽ chiếu trên hai thuộc tính A và B trong đó mỗi một phần tử nó chỉ lấy một lần tức là sẽ bằng A1 B1 và A2 B2 đấy có nghĩa là dù cái R này quan hệ này có rất nhiều ngôi nhưng mà khi mà nó lấy ra hình chiếu của nó lấy ra thì nó chỉ còn lại là A2B2 thôi đấy là quy tắc của phép chiếu chiếu là gì chiếu là chiếu vuông giống như phép chiếu vuông góc nhưng ở đây người ta chiếu xuống người ta chỉ còn rút gọn như vậy và ta có pi của y sẽ bằng a c lúc này chúng ta sẽ được là a1 c1 a1 c1 A2 C2 và có A2 C3 nữa các em chú ý nhá tức là chiếu là nó sẽ làm mất những cái giá trị lặp lại của các hàng và nó chỉ còn rút gọn như này đây đây chính là phép chiếu trong quan hệ thì chúng ta chú ý cho thầy chỗ này để chúng ta tiếp tục theo dõi lý thuyết tiếp theo đấy gọi là phép chiếu bây giờ chúng ta đi sang cái uh, gọi là thuật toán tách bảng uh, tách không uh, mất mát thông tin rồi thế bây giờ để kiểm tra không mất mát thông tin thì thầy có một thuật toán như sau chúng ta ghi cho thầy thuật toán 52 nha cái này các em chú ý này cái này làm bài tập kiểm tra học kỳ này Đấy, thầy nói trước luôn nhá các bạn phải biết tách thuật toán chúng ta ghi thuật toán năm hai kiểm tra kết nối không mất mát thông tin thì đầu vào chúng ta ghi cho thầy là người đã cho đầu vào đầu vào của chúng ta là quan hệ R chính là bằng A1 a2 phẩy phẩy an nha tập các phụ thuộc hàm f và tập các phụ thuộc hàm F. Đấy, hôm nay bảng chúng ta lịch sự chưa? Này, ngon lành đúng không? Thầy đã phải điều chỉnh về cả cái máy tính để cho làm sao cho nó nét nhất. Nó sẽ không bị uh, vẹo cong. Uh, phụ thuộc hàm S và phép tách của chúng ta do chính là bằng R1 R2 và RK tách ra làm ca bảng nhá chúng ta chú ý cho thầy là thuộc tính thì có n nhưng mà tách ra ca bảng thì đầu ra chúng ta ghi cho thầy đầu ra bài học ờ, tới này nó rất là phức tạp cho nên là chúng ta cố gắng chỗ này rồi chúng ta sang phần thao tác trên SQL thầy sẽ dạy các em cách ờ, tạo bảng uh, mối lập các mối quan hệ như thế nào để chúng ta có thể làm một cái website nhỏ cho ứng dụng thì đầu ra là chúng ta phải kết luận phép tách không mất mát thông tin Đó. tách mà chúng ta lại làm mất mát thì là nó sẽ không được đúng không thế bây giờ phương pháp bây giờ cách làm nhá các em ghi cho thầy thứ nhất là phương pháp phương pháp Đấy, thầy viết bằng chuột nên là nó hơi khó phương pháp này chúng ta ghi thiết lập đầu tiên là thiết lập thiết lập một bảng một bảng N cột N cột nhá các em chú ý cho thầy N cột và k hàng k hàng không phải là khách hàng nhá k hàng cột và thầy nhấn mạnh là k hàng ở đây tương ứng với RK N cột là tương ứng với N thuộc tính K là k hàng được chưa rồi chúng ta ghi tiếp cột thứ g g nó chạy từ 1 cho đến n nhá tức là chúng ta ghi cho thầy g sẽ bằng 1 phẩy n ký hiệu toán học này có nghĩa là chạy từ 1 cho đến n được chưa đấy thì tương ứng cột g thì ứng với gì ứng với a di được chưa các bạn nhá rồi cột di ứng với a di rồi tiếp theo này hàng thứ hàng thứ y ở đây là y nhá trên là di hàng thứ y ứng với ứng với ta chúng tách ra rõ ràng nhá ứng với r y tức là e giờ là chạy từ 1 đến k chúng ta ghi cho thầy y bằng 1 đến k Đó. y là bằng 1 đến k rồi các em chú ý cho thầy thầy ghi nó vào để cho nó khỏi nặng tiếp theo tại bảng y cột di à tại chúng ta ghi nhá ứng như này bây giờ chúng ta ghi này tại hàng y hàng y phẩy cột di cái này là cái lược đồ của thuật toán nhá chứ không phải là tách bảng ra cụ thể bảng chúng ta sẽ tách khác còn đây là chúng ta kiểm tra xem nó có mất mát thông tin không cột di cột di tại hàng a cột di thì chúng ta điền điền cho thầy điền cho thầy ký hiệu ký hiệu a g thuộc r nhá Đấy, tại hàm y cột di tương ứng được chưa nếu không nếu không nếu không thì chúng ta điền điền B phần tử B easy đó phải ghi vào phải không mỗi lần như thế là lại phải ghi nó vào để cho nó giảm bộ nhớ đi B easy và bây giờ chúng ta sẽ làm bước tiếp theo là set rồi thiết lập như thế nhá bây giờ chúng ta set này được như thế rồi chúng ta chắc chắn đến cái bước này rồi thì bây giờ chúng ta xét đến các phụ thuộc hàm f xét phụ thuộc hàm f Đấy, xét phụ thuộc hàm f áp dụng cho cái bảng vừa thiết lập áp dụng cho bảng vừa thiết lập áp dụng cho bảng vừa thiết lập được chưa thế thì chúng ta sẽ làm như sau để thầy ờ, chỉnh lại ngòi bút cái một tí rồi thầy chỉnh lại ngòi bút thầy chọn áp dụng cho bảng vừa thiết lập bây giờ chúng ta như sau giả sử giả sử ngoài bút này để nhỏ quá giả sử xem xét ta xét ta xét có lẽ là phải dùng cái ngòi kia Đấy, thầy thay phấn liên tục thế nó chết rồi thầy thay phấn nhá thầy thay không phải thầy thay dạ. không phải không một pt Đó. giả sử ta xét một cái phụ thuộc hàm x xác định y ta xét x xác định y thuộc f này các em có nhìn được không chắc nhìn được đúng không thuộc f xét các hàm xét các hàm và nếu có giá trị bằng nhau trên thuộc tính x nếu có giá trị bằng nhau trên thuộc tính x nha có giá trị bằng nhau trên thuộc tính x có giá trị bằng nhau trên thuộc tính x thì bút mở quá 0,25 vậy là 0,01 dt có giá trị bằng nhau trên thuộc tính x <coughs> có giá trị bằng nhau trên thuộc tính x thì chúng ta làm gì ví dụ thì chúng ta ghi thì ví dụ t 1 của x mà bằng T2 của x thì chúng ta làm bằng nhau trên y ta cho làm bằng nhau trên đấy trên y có nghĩa là chúng ta làm bằng là t 1 y sẽ bằng t 2 y đúng các em đấy ta làm bằng như thế nhá chú ý khi làm bằng giá trị trên y nếu một trong hai giá trị là a di thì ưu tiên làm trên a di ngoài ra thì chúng nếu không thì chúng ta làm trên BG tức là chúng ta sẽ ưu tiên ưu tiên bắt đầu đấy bắt đầu bộ nhớ bắt đầu căng lại tạo ưu tiên xóa hết cái này chúng ta sẽ ưu tiên làm bằng nhau trên chúng ta sẽ làm như sau nhé nếu một trong hai giá trị là a di thì ưu tiên làm bằng trên a di nếu nếu một trong hai giá trị là a di thì chúng ta sẽ làm ưu tiên là làm bằng làm bằng trên a di đấy còn nếu không nếu không thì chúng ta sẽ làm bằng trên BG áp dụng các phụ thuộc hàm cho bảng kể cả việc lặp đi lặp lại các phụ thuộc hàm đã được áp dụng cho tới khi không còn áp dụng được nữa thì chúng ta kết thúc chúng ta ghi là áp dụng áp dụng cho nhỏ lại áp dụng đến đây rồi nha bây giờ thầy xóa tạm này Đấy, các bạn ghi đến đây rồi thì bây giờ các bạn ngược lên ghi cho thầy các bạn có thể dừng pâu lại để các bạn xem bây giờ thì xóa hết đi thì cho nó nhẹ rồi bây giờ thầy ờ, tiếp tục lên trên Đấy. chúng ta ghi là tiếp tục các việc áp dụng ta tiếp tục ôi trời ôi mực to thế ta tiếp tục 0,015 bây giờ chúng ta sẽ áp dụng các em ghi cho thầy là tiếp tục áp dụng áp dụng các phụ thuộc hàm áp dụng các phụ thuộc hàm cho bảng cho bảng kể cả việc lặp đi lặp lại các phụ thuộc hàm trong bảng cho tới khi tức là chúng ta áp dụng cho tới khi là không còn áp dụng được nữa Đó. chúng ta sẽ không còn áp dụng được nữa nhá rồi bây giờ thầy sẽ lấy ví dụ ví dụ này chúng ta sẽ làm như sau nha bây giờ ví dụ cụ thể để chúng ta lập ra này lập ra trong thuật toán này này bây giờ thầy có s là gồm có quan hệ s gồm có to quá nó lại đậm ấy nha bây giờ chúng ta có bảng một cái lược đồ S trong đó gồm có S name à, địa chỉ phẩy sản phẩm phẩy giá tách làm hai lượt đồ tách làm hai là S1 gồm có sdem địa chỉ S2 mở ngoặc ra S2 nhé S2 của chúng ta gồm có S name uh, sản phẩm giá cả Đấy. thế thì ta sẽ làm như nào ta lập cái bảng đó vì chia làm hai cho nên là đây cái thuật toán nhé còn chúng ta đây không phải cái cái mà kết quả của thầy nó không phải là bảng uh, tách ra cụ thể đó nó chỉ là cái bảng để chúng ta kiểm tra có mất mát thông tin hay không thôi chúng ta điền cho thầy cái này à, trong đó thì người ta cho giả thiết người ta cho là s name thì nó sẽ xác định ad net được chưa còn bên này chúng ta có hai phụ thuộc hàm là s name và à, nó có phụ thuộc hàm là s name và sản phẩm thì xác định là giá cả Đấy. thì bây giờ bảng sẽ được thiết lập như sau chúng ta ghi cho thầy gồm có cột s cột thứ hai là địa chỉ address cột thứ ba là sản phẩm pro cột thứ tư là price nhưng ở đây chúng ta sẽ có hai hàng thôi nhá vì chúng ta tách làm hai lực đồ cho nên áp dụng là chúng ta như phần trước ấy chúng ta nói là áp dụng rho sẽ bằng R1 đến RK tức là có một có một hàng uh, đến hai hàng thì người ta bảo này uh, cột thứ z ứng với thuộc tính thuộc tính az hàng thứ Y tương ứng với lực đồ y tức là hai lực hai lực đồ tại hàng y cột di thì chúng ta điền ký hiệu AZ nếu AZ thuộc R đấy nếu AZ thuộc R nếu không thì là ký hiệu là BZ thế ở đây ta thiết lập như sau tại cái cột 1 hàng 1 thì chúng ta điền là A1 tại cột 1 ở đây chúng ta vẫn điền là A1 cho thầy nhá tức là chúng ta sẽ chúng ta sẽ điền như vậy đúng theo cái thuật toán người ta cho tức là chúng ta sẽ điền AJ nếu AJ thuộc E giới Y tức là thuộc cái một đấy được chưa ở đây à, chúng ta điền là với cái đầu tiên chúng ta điền là A, A2 nhưng đến cái thứ hai ở đây đến cái thứ hai ở đây nó là ad name thì người ta nói này nếu nếu không bởi vì là ad ở đây nó còn có cả gì à, đến cái thứ hai rồi thì cái SDM này nó lại thuộc cái thứ hai là thuộc B vậy chúng ta sẽ điền là B22 B22 tức là thuộc cái cái phần ờ, S2 này đấy tức là nó phải thuộc ERI thì ta mới điền A còn lực đồ 2 ta phải điền điền B đúng không các em rồi đối với cái đầu tiên ở đây thì chúng ta phải điền nó là b b1 ma b13 cái này là b14 b14 đó chúng ta điền như thế nhá rồi đến cái thứ hai ứng với cái đầu tiên này thì nó cái này là A2 thôi còn cái này không thuộc thì là chúng ta để B nhưng đến cái thứ hai này đến cái thứ hai ở đây các em nhìn thấy nhá S name có thì vẫn là A1 đúng không? S name có vẫn là A1. Còn địa chỉ không có ở trong S2 thì chúng ta điền B22. Có nghĩa là cái địa chỉ này này nó không thuộc vào đây thì chúng ta điền B22. Cái nào thuộc cái một thì chúng ta điền A, còn cái thứ hai nó không thuộc cái hai address không có nằm đây thì B22. Và bây giờ uh, đến s nó có thuộc này vậy nó sẽ là a mấy nhỉ nó sẽ là của cái a và nó sẽ là a 3 vì nó nằm ở trong này được chưa rồi vì pro nó nằm ở trong này s thì nằm đây rồi pro nó nằm đây đấy rồi giá thì chúng ta vẫn nó thuộc cái S2 vậy nó phải là A mấy A A4 để chúng ta quan sát đây nhá S1 không có thì hai giá trị này sẽ là B S2 ba thằng có 1 2 3 thì cái B này là địa chỉ nó sẽ không có đấy và chúng ta nhìn thấy đây nhá thầy thầy nói lại một lần cuối này S1 S1 thì nó có là A1 là ad name địa chỉ A2 uh, ờ, product không có price không có còn cái S2 thì A1 có địa chỉ không có vô có price có vậy nó là A3 và A4 bây giờ ta sẽ áp dụng hai cái phụ thuộc hàm này vào đây bước tiếp theo là áp dụng áp dụng phụ thuộc hàm áp dụng phụ thuộc hàm nhá thì bây giờ chúng ta phải làm như nào ta lấy ép lên xác định địa chỉ đúng các em thì chúng ta sẽ thấy này ép lên xác định địa chỉ đấy vậy thì chúng ta trên cái cột áp của chúng ta chúng ta cùng làm bằng A2 cho thầy đúng không ra một cái bảng dưới nhá bắt đầu chúng ta cho nạp ra bảng dưới chúng ta sẽ có như sau bảng dưới thầy viết này A1 A2 B13 B14 Đấy. Bây giờ thầy làm bằng này nhá à, ờ, A1 và A2 đúng không thế bây giờ đến cái dưới hàng của cái uh, um, lược đồ tiếp theo chúng ta nhìn ở trên chúng thấy đây là A1 là bằng nhau vẫn là bằng A1 nhưng A2 ở đây B12 thì chúng ta vẫn phải làm thành A2 đấy được chưa ờ, nó bảo là gì thuật toán nó bảo là nếu một trong hai giá trị là a di thì tôi ưu tiên là bằng trên AZ ngoài ra thì chúng ta làm bằng trên BZ nha ngoài ra thì chúng ta làm bằng trên BZ vậy chúng ta làm bằng được một cái rồi đúng không đến cái tiếp theo uh, ờ, pro và, và prime thì chúng ta uh, lực đồ tiếp theo ở đây thì chúng ta thấy luôn nó chính là bằng A3 rồi thì thôi cái này uh, chúng ta thấy là bằng A A4 đấy vậy chúng ta nhìn thấy là đây đã trở về một cái ờ, đầu ra trở về đầu ra đấy được chưa và kết quả là các giá trị là các giá trị ở đây ở dưới cuối cùng ấy là toàn A 1 2 3 4 đấy toàn A vậy bảng Kết quả là dòng thứ hai có giá trị toàn A. Do đó là khi tách ra nó sẽ không mất thông tin. Tức là lúc đó cái S2 này của chúng ta này toàn A là không mất mát. Thông tin. Đấy. Được chưa các bạn? Như nhá, có nghĩa là đây là thuật toán thôi chứ không phải là cái bảng cụ thể chúng ta tách ra tách ra thì nó giá trị khác nó sẽ trị A1 A2 các thứ là nó sẽ rõ ràng hơn nhưng ở đây là chúng ta làm bằng ở đây là để chúng ta thấy là riêng cái bảng tách thứ hai toàn A rồi thì có nghĩa là nó đã không mất mát thông tin đấy là thuật toán bây giờ chúng ta sang định lý định lý thứ tư nha các em ghi cho thầy định lý 4 Đấy. Chúng ta thấy ờ, cái ờ, thuật toán hết sức phức tạp nhưng mà nó dựa trên gì? Dựa trên hai lược đồ đúng không các em nhỉ? Và chúng ta nhìn thấy là khi mà toàn A rồi của cái bảng thứ hai nó sẽ gì? Nó sẽ không mất mát thông tin. Còn bảng 1 thì cũng ngon, gồm có A1 và A2 rồi không mất mát thông tin. Đấy thì người ta bảo là chúng ta phải điền vào đúng không A1 không có ở hai cái thuộc tính cuối thì phải là B13 B14 đấy còn ở bảng thứ hai thì A1 có Sname có địa chỉ không có thì là B22 uh, ờ, product có thì là A3 price là 4 vậy thì chúng ta chỉ cần việc nhìn thấy là uh, chúng ta làm bằng thôi hai cái này chúng ta làm bằng còn nếu không cái này cũng làm bằng vì phải bằng với a bằng với a còn ngoài ra không làm bằng được với a thì phải chịu tức là chỉ còn b thôi thì mới chịu tức là chúng ta sẽ có một cái kết quả là không môn mát thông tin đây là một cái thuật toán rất hay mà thế giới người ta tìm ra để cho chúng ta uh, tách bảng bây giờ chúng ta sang định lý các em ghi cho thầy uh, thuật toán trên là đúng đắn định lý chỉ phát biểu thế thôi là thuật toán trên bút của thầy kém quá thuật toán trên là đúng thuật toán trên là đúng nha các em nhá thuật toán trên là đúng rồi à, bây giờ chúng ta đã xong cái bài này bây giờ chúng ta sang định lý tiếp theo là định lý lý 5 định lý 5 các em ghi cho thầy nếu phép tách rho bằng trong trường hợp là R1 và R2 nếu phép tách rô này F là tập phụ thuộc hàm F là tập phụ thuộc hàm thì phép tách phép tách không mất mát thông tin phép tách không mất mát thông tin khi và chỉ khi khi và chỉ khi chúng ta có này l 1 giao với l 2 thì xác định là l 1 bỏ đi l 2 hoặc l 1 giao với l 2 sẽ xác định l 2 bỏ đi R 1 nhá đúng rồi trên này đây chúng ta thấy này à, R1 và R2 giao của nó ở đây chỉ có là sname thôi thế thì nó sẽ xác định xác định thứ nhất là xác định R R1 bỏ đi R2 đúng không em R1 ở đây là address nhưng mà không bỏ đi R2 là bỏ đi những cái pro và blind này vậy đúng đúng chưa nó chỉ xác định với uh, address thôi sname xác định address chính là cái cái này hoặc r1 giao r2 là cái gì sname này nó sẽ bằng r2 của chúng ta là gồm có vô và price nó bỏ đi r1 là address bỏ đi vậy nó chỉ còn như này thôi các em đã thấy chưa đã nhìn lên trên này đấy nhá căn cứ vào đây này R1 giao R2 là bằng SNAME thì xác định địa chỉ của với cái một đúng đấy vì SNAME là khóa địa chỉ là phụ thuộc hàm vào khóa bởi vì một SNAME thì thì xác định một khóa hoặc nhiều khóa nhiều cái nhiều cái ờ, địa chỉ khác nhau của SNAME thì nó nó gọi là như vậy chúng ta nhìn thấy này R1 giao R2 ở trong cái hai cũng chỉ bằng Sname thôi hai thằng này giao nhau đúng không đây các em lấy giao nhá à, S1 mà giao với S2 thì bằng các bằng cái gì nhỉ bằng Sname đấy định lý này là đúng đúng chưa rồi đấy rồi thầy ghi này S1 trừ đi S2 thì chúng ta chỉ còn lại là S sName và address thôi đúng không em ta còn S sName và address S2 trừ S1 thì chúng ta còn S sName và pro à, các em thấy tuyệt vời chưa đấy phân tích thuật toán xong thì chúng ta thấy là kết nối khi mà chỉ khi nó như này thì đây là một định lý mà rất hay để các em áp dụng trong việc tách bảng sau này à, thầy đã hết cái chương này và bài bài ờ, bài dạy hôm nay ờ, thầy chia làm đôi với bài này là bài thứ nhất bài này là bài thứ nhất thì các em phải chú ý thuật toán này vì thuật toán này là để đi thi sau này thầy sẽ cho một cái bảng và cho các phụ thuộc hàm các em phải kiểm tra xem là việc tách bảng có bị mất mất kết nối thông tin hay không chúc các em vui vẻ nhé rồi rồi lát nữa thầy dạy tiếp phần chuẩn hóa quan hệ sẽ dạy cho chúng ta phần chuẩn hóa quan hệ